Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Với những tiến bộ về khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, vài năm gần đây, nhiều tòa nhà chọc trời đã được xây dựng ở khắp nơi trên thế giới. Những tòa nhà xây sau luôn trực chờ để xoán ngôi về chiều cao so với tòa nhà xây trước. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với 4 tòa nhà cao nhất thế giới đang được xây dựng và dự đoán sẽ xoán ngôi những kỷ lục về tòa nhà cao nhất thế giới hiện tại. Vậy đó là những tòa nhà nào?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 với chiều cao 630m, hiện được xem là một trong những tòa nhà cao nhất trên thế giới. Dự kiến hoàn thành vào năm 2023 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Kế hoạch xây dựng tòa nhà Medaka 118 đã được công bố vào năm 2010 và tới tận năm 2017 mới chính thức khởi công. Ban đầu, tòa nhà dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2021 nhưng bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19. Merdeka có nghĩa là ngày độc lập trong tiếng Malaysia. Tên tháp kỷ niệm ngày độc lập của Malaysia. Ngoài ra, tháp sẽ được xây dựng trên địa điểm của công viên Merdeka trước đây. Tòa tháp trước đây được gọi là KL118 vì nó nằm ở Kuala Lumpur và sẽ có 118 tầng. Một số tên khác cũng đã từng được sử dụng là Menara, Warisan, Merdeka, có nghĩa là di sản độc lập trong tiếng Anh và trụ sở PNB. Vì tháp sẽ trở thành tòa tháp mới trụ sở của PNB Group. Medeka PNB 118 được xây dựng trên một khu đất rộng gần sân vận động Medeka ở Japan Hang Zibat, Kuala Lumpur. Nó chỉ cách sân vận động khoảng 100 m về phía bắc. Tòa tháp sẽ vượt qua Petronas Tower, để trở thành tòa nhà cao nhất ở Kuala Lumpur. Một trong những mục đích của việc xây dựng tòa tháp Megatron mới này là tạo ra một bước ngoặt mới cho Kuala Lumpur. Vì tháp Petronas đã bị nhiều tòa nhà chọc trời mới xây trên toàn thế giới vượt chiều cao. Sân vận động Medaka là một địa danh lịch sử của Kuala Lumpur. Đây là nơi chính thức tuyên bố nền độc lập của Liên bang Malaysia và từng là địa điểm chính ở Kuala Lumpur để tổ chức lễ kỷ niệm các sự kiện thể thao. Sân vận động này cũng tổ chức nhiều buổi hòa nhạc lớn, trong đó có hai buổi hòa nhạc của History World Tour do Michael Jackson tổ chức vào tháng 10 năm 1996. Hai buổi hòa nhạc đã cháy vé và thu hút tổng cộng 111.000 người đến xem tại chỗ. Khi tháp Medeka BNB 118 được xây dựng, tháp cùng với hai địa danh khác, đó là tháp KL và tháp Petronas, sẽ gần như đứng trên một đường thẳng với Kanaka đang đứng gần điểm giữa của đường thẳng. Thứ hai, tháp trung tâm quốc tế Simao ở Thâm Quyến, Hồng Kông, Trung Quốc, cao 655 m. Trung tâm quốc tế Simao Thâm Quyến, Hồng Kông là một tòa nhà chọc trời siêu lớn đang được phát triển ở Thâm Quyến, một thành phố chỉ cách đảo Hồng Kông 16 dặm, nằm giữa chân đồi của công viên Long Thành và công viên quốc gia Đa Huỳnh. Trung tâm quốc tế Thâm Quyến, Hồng Kông tiếp giáp với một số địa điểm thể thao lớn Tòa tháp cũng cung cấp một biểu tượng điều khắc mới cho đường chân trời phía Tây Bắc Thâm Quyến. Tòa nhà trong trời sẽ trở thành tòa nhà siêu lớn đầu tiên được xây dựng ở Thâm Quyến. Trung tâm quốc tế Simao Thâm Quyến Hồng Kông Trung Quốc là tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn Simao. Kết cấu của tòa tháp cao 655m, được xây trên một khu vực rộng 322.000m2 ở quận Longgang của Thâm Quyến, khi hoàn thiện, nó sẽ vượt qua tháp Thượng Hải. Không giống như hầu hết các tòa nhà chọc trời khác ở Thâm Quyến, vị trí của Trung tâm Quốc tế Simao Thâm Quyến, Hồng Kông, không gần trung tâm thành phố, mà nằm ở khu dân cư Long Thành, thường được gọi là khu mới ở University, ở Long Gang, một khu vực ngoại ô của thành phố. Tòa nhà nằm khoảng 14 dặm về phía đông bắc của trung tâm thành phố, Tòa nhà này có thể không thể bổ sung cho đường chân trời hiện có của thành phố, nhưng vị trí này mang lại lợi ích về chiều cao của tòa nhà, sẽ không bị hạn chế bởi các vấn đề hàng không. Điều này đã từng buộc Trung tâm Tài chính Ping An phải thu nhỏ chiều cao xuống dưới 600m từ 660m được thiết kế ban đầu. Trung tâm quốc tế Simao Thâm Quyến Hồng Kông được thiết kế bởi Ariane Smith – người được biết đến với việc thiết kế tòa nhà Burj Khalifa nổi tiếng. Đúng như tên gọi, nhà phát triển của tòa nhà là Sima Group, một công ty phát triển bất động sản của Trung Quốc. Thông qua tòa nhà này, họ mong muốn được thúc đẩy hợp tác giữa Thâm Quyến và Hồng Kông, thu thập các nguồn lực cao cấp để thúc đẩy sự phát triển đổi mới. Nó được hình dung là một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, khoảng 655 mét và sẽ là biểu tượng mới Ngày hoàn thành dự kiến là vào năm 2024. Ba, Tháp Sidat Ả Rập Xê Út, cao 1.001 mét. Tháp Sidat là một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng ở Zidat, Ả Rập Xê Út. Ban đầu, nó có tên gọi là tháp Cao Mile. Sau đó nó được đặt tên là tháp Vương quốc Kingdom Tower. Vào năm 2015, tháp được đổi tên thành tháp Zidane, lấy theo tên của thành phố mà nó tọa lạc. Ngoài ra, vì cái tên cũ Kingdom Tower rất dễ bị nhầm lẫn với Kingdom Center, một tòa nhà chọc trời siêu cao ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. Tháp Riyadh tọa lạc tại một nơi khá hoang vắng. Khu vực này được lên kế hoạch phát triển thành một quận mới của Shidat được gọi là thành phố kinh tế Shidat. Con số chính xác không được công bố. Điều duy nhất có thể khẳng định là tháp sẽ cao ít nhất 1.000 mét. Tòa tháp được xây chậm rãi và đều đặn cho đến năm 2017, khi Ả Rập Xê Út bị rung chuyển bởi một cuộc khủng hoảng chính trị. Vào năm 2018, Việc xây dựng tháp Jeddah được lối lại và dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Nhưng các vấn đề nhân công và đại dịch Covid-19 đã áp phá vỡ kế hoạch này. Đến thời điểm hiện tại, tháp Jeddah mới xây dựng được phần chân cao khoảng 300 mét, bằng 1 phần 3 chiều cao dự kiến Tuy nhiên, theo bản cập nhật vào năm 2021, 90% công trình đường xá và cảnh quan của thành phố kinh tế Jeddah đã được hoàn thành, nhưng không có thông tin nào về tình trạng của tháp Jeddah. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với tháp Dubai Creek các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cao 1.300m. Tháp Dubai Creek là một trong những tòa tháp cao nhất từng được đề xuất trong lịch sử. Tháp sẽ đạt độ cao khoảng 1.345m so với mặt đất. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2016 và phần móng đã được hoàn thành vào năm 2017. Về mặt kỹ thuật, tòa tháp này không phải là một tòa nhà vì tòa tháp có ít hơn 50% tổng chiều cao có thể ở được và hỗ trợ bởi dây cáp. Tuy nhiên, nó có chứa các khách sạn, điều hiếm khi có thể được tìm thấy trong các tháp tham quan thông thường. Và đây là một tòa tháp duy nhất trên thế giới có tầng cao nhất trên 1.000 mét. Dubai Great Tower là một tòa tháp siêu cao đang được phát triển ở Dubai. Tòa tháp sẽ trở thành tòa tháp cao nhất thế giới và cấu trúc nhân tạo cao nhất sau khi nó hoàn thành. Dubai Crater sẽ được xây dựng trên một khu đất ở vùng lân cận của Dubai, là một khu ven sông nằm gần khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Ras Al Khor. Dubai Creek là trung tâm lịch sử và văn hóa của thành phố. Một dự án lớn là Dubai Creek Herbal đang được phát triển ở đó. Rất nhiều tòa nhà mới sẽ được xây dựng. Dubai Creek Herbal được quy hoạch là một quận mới ở Dubai, giống như Dubai Marina, Business Bay và downtown Dubai. Tuy nhiên, quận này sẽ có 3 diện tích gấp đôi trung tâm thành phố Dubai. Với diện tích 6 km vuông, tháp Dubai Creek sẽ là tâm điểm của dự án này. Nhà phát triển EMA sẽ không công bố chiều cao chính xác của Dubai Creek Tower cho đến khi chúng đi vào khai trương vào năm 2022 theo dự kiến, hoặc muộn hơn. Bằng cách này,